hôm nay mình sẽ gặp một vị khách rất là đặc biệt để mình gọi mình nghĩ các bạn sẽ thích cái người này Ồ, ai ạ ai cái gì vậy gì vậy ai vậy anh tên vinh nào? Ờ, vinh à, dạ đúng phải là trương thế vinh không dạ đúng ờ. chính xác là trương thế vinh đúng không đúng đúng đúng đúng ở đây làm gì lạnh lắm hả hả đâu có đâu đang làm việc mà anh làm việc gì chương trình gì ok lên xe ok lên xe thì ok lên xe ok lên xe thì mình lên xe thôi gì đâu mà đấy không anh à, về đàn em của anh gì cá bảo cây khu chợ cá này thằng này nó đụng tới anh em tao thì ước qua sẽ chết qua chạy này anh có xem cái ờ, bốn uh, cái tập uh, tân chề uh, gọi là series riêng của mình là anh cảm thấy là wow đây là một cái cái người uh, diễn viên có cái đam mê với nghề rất là lớn cho anh hỏi ra ngoài cái, cái của em xí tại vì đây là một cái vũ trụ điện ảnh theo yeah. Dạ. anh được uh, giới thiệu là như vậy thì yeah. Dạ. uh, cái bối cảnh này kia là do mình tưởng tượng ra hết hả chợ mới chợ cũ chợ cá à, cái, cái, cái cái cái cái mấy cái chợ này là có từ lúc mà cái phim của ờ, anh Hồ Việt Trung mà mấy cái tên này là mình cứ đặt cho nó có nghe nó nghe nó cho nó nó đặc trưng vậy thôi chứ đâu có địa điểm thật đâu phải không dạ nó, nó nói chung thì kiểu như là giống như là từng bộ phim thì nó sẽ có ờ, như là phim anh di cá tiền chuyển đây giống như là làm di cá à. là nước biển đúng không à. thì kiếm nhân vật là bạo ngư à, đó, cá con à. cá heo cá cho nó cho, cho nó đi nguyên cái bộ cái bộ khung đó đúng rồi à. trong cái vũ trụ đó hiện tại thì uh, những người anh em đó thì uh, em thân với ai nhất dạ hầu như thì em nếu là vòng vòng đó thì em cũng có nhiều nhiều bạn anh em thôi thì với anh là có à, anh anh luật nè ừ. à, anh hồ việt trung nè ừ. à, anh à, anh tuyên anh đạt nè anh hoàng mèo uh, nhóm Pháp TV tất nhiên là em sẽ quý hết tất cả mọi người à, à. nhưng mà cái người mà gần đây nhất mà mình thân nhất và hỗ trợ em nhiều nhất là ai à, thân nhất và hỗ trợ em nhiều nhất uh, chắc có lẽ là anh uh, Hứa Minh Đạt và anh, uh, anh Tuyên với Mèo ba người dạ tại ừ. tụi em đi diễn chung á trên một cái chuyến đi đó đi tỉnh đó mấy tiếng hộ là anh mọi người chỉ bàn riêng mình tính đường cho em thôi wow Trời, anh em hết mình quá <laughs> dạ rồi, nãy mới nói thích uh, ca hát đúng không? Bây giờ mình phải thử giọng chứ hả? Trời, giọng em bén lắm, đừng giỡn, đừng thấy em mà. Anh coi rồi Khổ, anh coi mày rồi <laughs> Đừng tưởng mà không gặp nhau anh không biết Anh rồi, để ý rồi, anh em hết em tính ra em hạnh phúc quá trời Và tiếp theo chương trình Sau đây uh, uh, diễn viên Tân Trề sẽ gửi chúng ta một ca khúc sôi động Và bài hát đó là bài hát gì? Bây giờ em sáng một bài ruột của em bài ruột của em hả bài ruột của em là cách đây cũng lâu lắm mà em rất thích bài này luôn rồi đâu rồi anh nghe bài ruột của em tình yêu qua gió nha ê cái đó là ruột của anh nha thì ruột ai biết thì ruột của anh ruột của anh nhưng mà đúng là ruột của em luôn à à thì ruột của anh kệ anh chứ mà cũng là ruột của em ủa okay, chứ bây giờ anh, anh anh là ca sĩ anh hát anh không quyền cho người ta ruột của người ta hả vậy là anh em mình là anh em ruột à dạ chứ sao anh phải có ruột qua có ruột lại chứ đừng okay, có vậy rồi chơi xong ca nha và sau đây là tình yêu hỏi gió remix của anh em ruột chúng tôi Yo. Duyên và Tân Kê yeah. Ok lên xe Yo, yo Lên lắm Mở lửa nha, mở lửa, được phải chi cái xe mà nó có cái giờ bây giờ ngồi bên hiên ngắm lá rơi nhìn nụ hoa đã phai sắc màu rơi trước nhà bóng sao lòng mình chợt buồn tênh tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa ngày đau hoa wow. Ủa sao nó, nó, nó, nó, nó, nó cái vô khó quá vậy? À, anh, <laughs> kỳ vậy bài ruột của tôi mà sao tôi kỳ vậy ta? Bài ruột của anh nhưng mà nhạc không phải ruột của anh. Đúng rồi, nhạc vô và hơi quýu chút. Tuyệt vời. Như vậy là anh em tôi đã xong ca một cái bài rất là ăn ý với nhau. À, cũng lâu lắm rồi mình mới hát bài này với à, một người anh em cũng à, chưa có dịp nói chuyện nhiều. Anh em mình thì à, cũng gặp nhau vài lần dạ ông em anh này biết cũng nhiều gặp nhau cũng nhiều ra vô thì mình chào nhau cái ừ. cũng nói một hai câu không cái mình chưa có dịp như là để ngày hôm nay nó đúng nghĩa là để mà trò chuyện là tâm sự ok ok anh thì uh, rất vui vậy là anh ấy hiểu tân hơn dạ. uh, biết thêm là tân hát bài này uh, ok máu lửa không không phải cái, cái này là em nói thiệt nha này cái này bài anh nói cái bài này có mấy năm rồi uh, ờ, 10 năm 10 năm à, 10 năm em còn nhớ cái bài này là anh là đóng vai mà đưa thư chạy trẻ sẽ đạp đạp là đó sao bây giờ tựa như là úa ngày nào hoa kia vẫn xanh ngày nào hoa ngắn hương trên cành em thích em thông siêu lòng thích bài lắm cái cái chương trình à, ca sĩ hướng dẫn gì đó ừ. kiểu em cái em hát bài tình yêu hoa gió ừ thật sự thì cái bản quyền bài này á thật nó không nằm về ở anh nó yeah. Dạ. là của nhạc sĩ chứ yeah. Dạ. nên là mọi người hát thì anh anh rất là welcome thôi yeah. Dạ. nhưng mà vấn đề là để mà có cái người cùng hát với mình một cái bài mà mình gọi là gắn liền với mình nó có một điều mới một điều thú vị thấy yeah. mà bây giờ sẽ là cái phần uh, thú vị nhất trong cái buổi show ngày hôm nay thú vị thiệt không vui nha vui với em vui nha vui anh nói vui là phải vui nha ừ bây giờ anh à, nghe đồn là không à, phải nghe đồn mà là anh cũng biết là tân ờ, ngoài cái cái, cái khả năng ờ, diễn xuất của mình là tân còn là đạo diễn nữa phải không em á ừ không em ờ, em không em không em không có dám nhận đạo diễn không. nhưng mà có cái khả năng đó anh nói cái khả năng thôi mà thì cái cái khả năng đó thì chắc chắn thì một diễn viên nào thì ai cũng phải làm được cái đó nhưng mà cái vấn đề là có làm tốt hay không thôi nhưng thì mà... bây giờ anh em mình sẽ thử nó làm tốt hay không <laughs> em thấy, thấy vui không Nếu nào thấy vui vui rồi đó ừ giúp kiểu hơn, hơn rồi vậy mình là trưởng phòng xong mình quăng tình huống ra anh đưa chủ đề cho em thôi anh dạ. sẽ phối hợp với em dạ ok chủ đề của chúng ta là đòi nợ em em đóng vai cho chủ nợ hay là con nợ mới được chứ chủ nợ chứ à, em em em là chủ đi đòi đúng không ừ anh là con nợ à. con dính nhau Ê. Chết ơi ờ, ờ, ờ. dạ anh tân anh tân à, anh Tân mới tới chơi anh Tân, Tân qua nhà uống nước anh Tân À trời ơi, lâu quá không gặp khỏe không Vinh? Khỏe không khỏe <laughs> à, Bây giờ sao, bây giờ công việc làm sao rồi? Khổ lắm mình ơi, khổ ơi, Em gặp... khổ lắm bữa giờ Khổ lắm thiệt chứ, gặp em em cứ than không mà Khổ hả? À? Thiệt khổ lắm Mượn nhiêu nữa, anh đưa mượn nữa nè Dạ thôi bây giờ em không dám anh ơi giờ số tiền bây giờ nó, nó, nó cũng em cũng chưa có trả rồi sao em Trời ơi Vinh ơi khủng quá anh em mình mà anh có đòi em đâu còn bây giờ em khó khăn thì em anh đưa em mượn thôi chứ anh em mình chứ đòi gì chạy vậy gì anh cho em mượn thì mất tiền luôn thiệt mà trời ơi cái vấn đề này anh em mình có gì anh biết em mà em em khó khăn lắm mà em mới qua kiếm anh chứ không kiếm mà em có là em trả anh rồi anh biết tính em mà bây giờ mượn nhiêu nó nói luôn ngưng lên mờ hai tông và nói nhanh gấp đôi Trời nó nói bây giờ cũng tim Bây giờ có thì trả, không có cũng không sao hết trơn á cứ, cứ có tiền cần gì cứ gọi anh, anh qua đưa tiền nè anh qua em em giờ phải nhướng mình lên phải nhướng lên vậy là ok cấp độ 3 Hả? giọng máy luôn và làm 3D luôn Vinh ơi Dạ anh anh nói cho nghe cái gì cũng vậy tiền bạc của anh là tiền xương tiền máu nghe không không có thì gọi nó anh một tiếng đừng có để anh qua tế nhà như vậy mới tánh lên rồi anh, nóng lắm à mỗi lần anh nóng mày vuốt anh mỗi lần mày nóng ra mày vuốt anh em yên tâm cho mày nóng quá anh nóng mà vuông không bao giờ nóng được với mày trong ba phút có trơn á đừng dễ thương quá anh ta cao tuyệt vời ok tuyệt vời tân thích ứng ngay lập tức bây giờ à, tân và các anh em theo tụi anh nhìn thấy nó giống như là đại diện cho một cái à, cái à, cái tình anh em dạ. mà đôi khi gần đây trong xã hội người ta cũng thường hay nhắc là ờ, cái này ờ, sau sau này như nó bớt đi nhưng mà chính những cái bộ phim này á à, nó nó gợi lại được những cái cái gọi là cái tình anh em sống với nhau như thế nào đùm dạ. bọc lẫn nhau thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách liên quan tới cái tình anh em yeah. Dạ. đó là bây giờ à, tân sẽ phải gọi một trong những người mà nãy giờ tân nói là thân nhất yeah. Dạ. và mượn tiền để làm cái tập tiếp theo <laughs> nếu như người ta đồng ý thì tân qua chỉ cần à. một người đồng ý thôi đây là mình chỉ giỡn thôi nha yeah, yeah. nhưng mà nếu mà không đồng ý thì tân sẽ chịu một hình phạt nhỏ nhỏ của chiến okay, trình ví dụ như trời đang mưa mình chạy bộ ngay mưa đó À, ok ok à, nó chơi thử thách sẽ khác nhưng mà bây giờ bắt đầu ha tân ok không để gọi cho ai ba giờ này giờ này mấy giờ 10 giờ 10, 10, 10 giờ đây giờ này tỉnh táo rồi ok mà mưa to lắm em sẽ gọi cho anh uh, quách ngọc tiên Nani? ok à, à cả nha vui cả nha giờ bình thường luôn nha thiệt luôn nha ừ. Mở, mở lo lớn. Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Ủa, đang ở đâu vậy? Mưa quá hay gì? Mưa quá nhà hay gì? Ờ, nhà ơi, liêu liêu mấy người chịu mưa không có xô, tôi vẫn đang đi quay bình thường. <laughs>

hai hai hai hai tuần nữa ba tuần nữa em bấm cái quét là ma mà bây giờ chưa chưa có được tiền tiền chưa lấy về kịp cho chuyển cho mượn trăm trăm rưỡi ứng trước rồi làm trước rồi tính sau được không ờ khùng quá thì anh đi mượn tiền góp rồi cho em mượn đi chứ anh em mình chỉ có vậy thôi chứ tại vì em mượn tiền góp không em không có quen mượn tiền góp mà nữa không em em muốn em mượn tiền gấp anh thì anh anh xưa giờ anh mượn anh mượn xưa giờ anh mượn chuyên nghiệp rồi Rồi thì tao mượn tiền tao quay phim chứ cái gì có cho mượn cũng có thôi mượn người khác chứ gì đâu hỏi gì vợ gì là, là là là không có đúng không thiệt thiệt mà nó giỡn đâu mà có có có khi nào mượn tiền mà giỡn anh đâu anh hay vậy quá à. có bao giờ mà giỡn anh đâu Chứ chừng nào mượn 3 triệu 5 triệu mới giỡn này mượn tới trăm rưỡi là, là mượn thiệt <laughs> anh tào lao tiên ơi xàm quá à. tóm lại à. à. nhưng mà phải có trước cho cái ngày mà anh à, anh bắt quay cái bị cá chắc chắn có trước mà yên tâm chắc chắn chậm chậm ừ, tại vì cái bị cá anh phải giải thì kỹ anh ứng kiếm anh ứng ký rồi chuẩn bị tụi em anh cũng phải ứng trước wow. cần cái gì cứ nói một tiếng đến biết đường anh tính à khó khăn đang kẹt đúng không mà vẫn xoay cho anh em ê cái này là thiệt nha chứ không phải là là là dẫn chơi ồ hay quá bạn ơi đường còn đó mình cùng đi ok ok ok cái gì lát tân à, dây thích với anh tiên thì nha vẫn mừng ừ, được nha tây ừ, lát nhớ lát để chuyển lát đưa số tài khoản chuyển qua liền nha <laughs> ok cảm ơn anh wow <laughs> ông cái này là anh, anh nãy anh tôi là ảnh cho anh chia sẻ thiệt á tại sắp tới anh bấm cái gì cá sắp tới khoảng chừng à, tháng nữa ừ. à, anh bấm cái phim điện ảnh của ảnh á ừ. anh cũng cần tiền này kia nọ đó nhưng mà nếu mà anh tuyên không cái này nó phải là khi mà nghe nói chuyện điện thoại xong á thì uh, mình nói chứ cái công nhận là anh tuyên là khi thực sự là mình thực sự cần ừ. mà ảnh có khả năng thì bằng mọi giá thì giúp đỡ mình vậy luôn dạ wow. mặc dù ảnh không có nhưng mà ảnh vẫn cũng như là xây chỗ khác chỗ nào chỗ nào chỗ nào chỗ nào đó để mà à, giúp đỡ cho mình khúc đó trước ừ. đó, rồi à, từ từ ảnh tính cái đường của anh sau wow. một anh sống cũng ok lắm wow cái này thì à, anh anh không nghĩ là là là cái tình anh em trong phim nó ra ngoài nó lại à, thật như vậy dạ. và nó mạnh liệt như vậy ok như vậy là tân đã pass qua thử thách của chương trình <laughs> yeah. nhưng, nhưng qua nó nhẹ nhàng quá anh hả Ủa, chứ sao? Lần đầu tiên gọi mượn tiền tiên luôn á Cũng hồi hộp hả? Dạ, không biết không có cho mượn không nó, nó, Không em nói xem đội quần đó mới Ờ, vâng Hôm nay là một ngày uh, mưa tầm tã Mới đầu thì Vinh nghĩ sẽ là có một cái uh, cái ngày quay nó sẽ không có thuận lợi lắm Nhưng mà thật sự hôm nay uh, lên đây nghe câu chuyện của Tân Với cái năng lượng nè Và chứng kiến một cái tình anh em nó rất là thật rất là chân tình của bác Ngọc Tuyên dành cho tâm trẻ, đó là một cái thứ gì đó mà khi tôi nhắc tới tôi vẫn nổi da gà anh em ngoài đường sống với nhau à, không có dễ để mà tin nhau rồi không có dễ để mà có thể sẵn sàng vì nhau như vậy cảm thấy có một cái điểm sáng uh, rất là năng lượng và các bạn ơi Thanh Tân hôm nay sẽ đem đến với các bạn một cái món quà nho nhỏ của bạn ấy và để nhận được món quà này thì cũng giống như những lần trước thôi thì chúng ta hãy chia sẻ cái liên tập này và tag năm tên người bạn thân của mình sau 24 tiếng thì à, bạn nào có cái lượt like cao nhất thì à, chính Tân Trề sẽ là người ra bưu điện gửi món quà đấy có chữ ký đàng hoàng à, cho các bạn nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Và bây giờ sẽ là món quà đó Đây là món quà gì đấy À Hình như là Tân là người hay đội nón đúng không? Dạ em à, rất thích nhà em rất nhiều nón Ok Dạ em thích đội nón lắm đây là một cái món nón mới hoàn toàn luôn nha và thanh tân sẽ là ký tên sau đó gửi tặng cho cái bạn nào gọi là có nhiều cái được vào nhất ok rồi Đấy. ngon lành rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. đây có chữ ký của tân chè đàng hoàng <laughs> đó vô đổi nón này vô là vô xã đoàn luôn nha các bạn dạ. ơi <laughs> nói chung là một cái nón nói chung nó chẳng có gì gọi là cao siêu hết nhưng mà đây là một cái nón gọi là kỷ niệm dành tặng cho Ờ, tất cả các bạn là bằng tấm lòng ok ok hôm nay em biết tân cảm thấy như thế nào được anh qua chở đi chơi là thấy là vui rồi nè okay. à, cái thứ hai là cùng được uh, uh, trò chuyện với anh mà thật sự thật sự nha là Ờ, em cũng quý anh đó ừ. về những bài hát hay là những cái bộ phim hay là những cái game anh chơi đó em coi em với anh cũng em em cũng rất vui và được ngồi trên xe cùng trò chuyện với anh lâu vậy là một điều rất là hạnh phúc thank à. you Dan các bạn ơi à, hôm nay à, mình đã có một buổi nói chuyện rất tuyệt vời riêng với Vinh thì Vinh thấy là một cái gì là Vinh được chứng kiến một cái tình anh em rất là đẹp và họ là những con người làm những tác phẩm nói về tình anh em và họ sống con tình anh em thật sự đó là điều mà chúng ta cũng nên lan tỏa trong cuộc sống này phải không ạ à? Thank you rất nhiều và hẹn các bạn gặp lại với chương trình OK Let's Share yeah!